nam mô a di đà phật nam mô trên hồng ân thánh bảo phật tiên thánh trùng trụ cảm ứng chứng minh và xin chân ngài bảo sanh đại đế ngài quảng trạch tôn dương ngài phúc đức chánh thành bác ái từ đi cảm ứng chứng minh xin thưa với cô bác phái đoàn pháp môn luận rò giáp thành phố hồ chí minh kính mến hôm nay ngày mùng sáu phái đoàn không ngại đường xa xa xôi về chùa phước khắc cung để mà dân hương lễ phật và sau đi nhập để cúng dường ngôi Lam Bảo Đây là công đức quý báu của quý phái đoàn Thì tôi không biết nói gì hơn xin thay mặt cho ban tổ chức chùa Phước Khánh Cung Cầu nguyện với hồng ân Lam Bảo trùng cũ Xin hộ độ cho quý phái đoàn đi tới nơi Về tới chốn dạng được dạng sự được biết tường Và làm ăn được khám khá Gia môn được hưng thạnh đại tiểu bình an Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền sống đẹp đạo tốt đời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 đây thì tới đây thì Phương An sẽ trình bày với hai công dụng cổ trích trong bộ tuồng chiến công thành lặng của sư dạy Lâm Yến Phương xin mời cùng thưởng thức. sang à gió thổi rồi lại lạnh lùng mà mưa xa rồi còn lát đá con đốt một hồi hương thơm nhát đất lòng mà ở trên để hàng lợi bốn chiếc ba mời hạ dê à chữ nước à đại số nhang à chữ qua rồi còn thấp giấc mà lại chữ qua hope.